dài anh đi còn em luống rau dường cao lời ru ngày nào nắng mưa đã phai còn nhau mình đừng buồn em